Welcome chú ốc ngố channel Quạt quạt quạt Hôm nay tôi chưa đủ chó sao Mà còn thêm cái lỗ tai chó ở đằng sau nữa ta Ơi ờ, thôi đã lâu rồi chúng ta chưa ngồi lại cùng nhìn làm SCP với nhau đúng không Trước khi vào SCP á, thì ốc uh, lấy kênh này làm thêm một số game kinh dị đơn giản chứ là vui vui với anh em thôi vì nhiều khi á, đọc scp nhiều quá nó áp lực anh em à nên chúng ta cùng nhau chơi game mong anh em cũng sẽ ủng hộ mình nha và video này có có quảng cáo ở cuối video mong anh em sẽ xem đến cuối video mà quảng cáo này cũng liên quan tới bản thân của ốc thôi chứ không phải quảng cáo cho người ta đâu yên tâm nên hãy xem tới cuối video nha thôi chúng ta sẽ vào scp hôm nay thôi hôm nay á cái tiêu đề anh em nghe tò mò liền về con trai mà có bầu nghe căng thẳng thật sự đúng không mà con trai thì đẻ đường nào không để đẻ đường nách mà thanh niên nào bị hắt nôi và phát đẻ đứa con chắc ờ, hơi bị nặng mùi hương đúng không <laughs> SCP hôm nay của chúng ta là SCP-2009 Được phân loại là cây tờ, rất là khó quản thúc Sẽ là một SCP hơi gói gắm Nên là ốc sẽ cố gắng giải thích cho anh em dễ hiểu nhất có thể Thì SCP-2009 không là cái gì cả Phải gọi chính xác là SCP-20091 Nó là một đối tượng nam, sinh sản vô tính Các bạn có thể hiểu sinh sản vô tính đó, đó giống như là virus, vi sinh vật vậy đó Rồi nó sinh sản uh, phân bào này nọ Đó, anh em học môn sinh thì đã biết rồi Cái đó ốc hơi choáng nên không thể nào giải thích được hết Cá thể SCP-2009 109 phân tách ra một cái cá thể rất là giống với cái cá thể gốc có nghĩa là một hàng đực gựa sau đó nó sẽ phân tách ra là ra hai hàng đực gựa mà hai hàng y chang nhau luôn từ đầu tới chân đó mà hai con người đó thì nhìn vô á là không khác gì những con người bình thường xét vẻ bề ngoài nó không có gì biến dị hay không có khả năng siêu nhiên đặc biệt gì hết và những cái cá thể này vẫn có thể hòa nhập vào xã hội giống như là một con người bình thường mà có một chỉ có một điều duy nhất là rất là kỳ lạ những cái cá thể này á đều có chung một ký ức tuổi thơ và luôn luôn tự xưng họ là Thanos chim tím à, nhầm nhầm nhầm à, là Thomas Hoàng vậy tại sao nó là đáng sợ tạo ra người là chuyện tốt mà đó cái đó chỉ là quá trình đầu tiên của SCP 2009 thôi thôi cho đến mùa hè là thời gian khá là nóng cái nhiệt độ trên 20 ờ, độ và độ ẩm ờ, trên 40% ờ, thì câu chuyện nó thật sự xảy ra trong 5 ngày tiếp xúc với môi trường như trên á thì SCP-20091 sẽ bắt đầu tìm một cái nơi ẩm thấp và tối tăm phải đáp ứng đủ cái phần dinh dưỡng của nó nên nó thường lựa chọn những cái chỗ mà đông dân cư và đặc biệt là nhiều chung cư, nhiều khu mua sắm thì càng tốt. Khi đủ mọi điều kiện rồi, SCP-20091 đang trong hình dạng con người nha. Bắt đầu á, nó nó bị mục rửa không phải gọi là mục rửa mà nó sẽ à, da của nó toàn bộ cơ thể luôn nó sẽ thành những cái sợi tóc nó tua tủa ra và nó phân gã toàn bộ cơ thể thành những cọng tóc biết tự động những cọng tóc này á nó hoàn toàn có nhận thức riêng của nó nó sẽ bắt đầu có cái nhiệm vụ là bám lên mọi mặt phẳng xung quanh nó và cái nào có dinh dưỡng bắt đầu là nó hút nó tích tụ dinh dưỡng để nó bắt đầu cho một quá trình sinh sản ra SCP-20092 nói cách khác là đẻ đẻ nữa đẻ mãi đẻ cho đến khi nào nó hết năng lượng và nó chết hoàn toàn cứ trung bình một SCP-20091 có thể sinh ra 55 kg SCP-20092. Vậy coi SCP-20092 là gì mà SCP-20091 tập trung hết sức bình sinh để rặn ra tụi nó. Đó, chính xác 20092 là những bào tử cực kỳ cực kỳ nhỏ. Nếu mà là 55 kg bào tử thì phải nói là lên số hàng tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ bào tử những cái bào tử này có khả năng lây nhiễm cho con người như là một dịch bệnh. Những người đã bị nhiễm 20092 á, sẽ ờ, khoảng một thêm một khoảng thời gian họ sẽ trở thành SCP-20091 trong quá trình cái người đó mà chưa chuyển thể thành SCP-20091 nha mà vẫn còn là trong ờ, bị phơi nhiễm và có những cái dấu hiệu á thì họ có thể lây cho người khác qua đường hô hấp hay là vô tình đi ngang ho vào mặt người ta <coughs> giống như là cái đại dịch covid gì đó đó chỉ cần ho thế thôi là những người tiếp xúc với cái người mà nhiễm 20092 cũng sẽ bị nhiễm luôn. Mắc khoảng 8 cho đến 9 ngày để một đối tượng trở thành một SCP-20091 những khoảng thời gian đầu tiên á, đó là 3 cho 4 ngày đầu thì đối tượng có triệu chứng là buồn nôn tính tình cho dù tăng động tới đâu họ bắt đầu sống nội tâm và xa lánh xã hội và cái cực kỳ nhạy cảm của họ đó chính là ánh sáng và ánh nắng chỉ cần bật đèn thôi là họ bắt đầu la hét lên là kiểu giống như là mày tắt đèn đi không tắt đèn là mày, bố mày cắt đầu môi cho mày đấy mày nổ địa chỉ ngay À, anh em nghe sợ chưa? Tới ngày thứ năm và ngày thứ 8, tới ngày thứ năm cho đến ngày thứ 8, cơ thể họ bắt đầu biến đổi cho phù hợp với đặc điểm của SCP-20091. Đối tượng hoàn toàn nhận thức là cơ thể của mình đang thay đổi, nhưng mà sau khi kết thúc á, thì họ chỉ có ký ức tôi là Thomas Hoàng và ký ức của tôi là ABC YZ e gì đó những SCP 2091 đều có chung một ký ức và chung một suy nghĩ SCP này đã từng hoành hành tại một thị trấn vào những năm 1998 các đặc vụ thống kê số liệu là có tới 46% người dân đã bị nhiễm SCP-20092. Cái thị trấn này hoàn toàn đã bị cô lập và được phân chia ra là hai nhóm. Một nhóm người chưa bị nhiễm, một nhóm người đã bị nhiễm. Nhóm người mà không bị nhiễm họ sẽ di chuyển ra ngoài trong một thời gian nhất định còn cái người mà bị nhiễm á thì chính xác đã nói là họ không còn là người nữa rồi nên tổ chức bắt đầu là thiêu hủy toàn bộ cái ngôi làng đó với một cái vỏ bọc là ừ đấy chỉ là một vụ cháy rừng thôi cho nên nó lan ra cháy luôn cả một cái ngôi làng đó là vụ cháy rừng lớn nhất vào lịch sử 1998 còn những cái người mà không bị nhiễm thì họ đã được đưa ra ngoài và tổ chức cho họ uống thuốc lú và sau khi giải quyết xong cái ngôi làng họ đưa những người này về và đưa cho nhỏ họ những câu chuyện là ừ hôm đó anh bận những cái chuyện gì, đó mà anh không có mặt tại ngôi làng trong lúc mà ngôi làng xảy ra hỏa hoạn scp này thì cũng khá là khó quản thúc vì cái những người bị nhiễm á gần như là giống như là bị bệnh cảm thôi đó thì làm sao mà biết được đúng không khi nó bùng phát ra thì mới nhận biết đó là dịch bệnh từ SCP-2009 và SCP-20092 á, được quản thúc tại tủ lạnh tuân thủ BSL-4 tại khu sinh học 98 và chỉ được sử dụng với mục đích là thí nghiệm thôi. Ok, SCP đến đây là kết thúc. Thì ốc xin vài phút để quảng cáo cho bản thân. Thì ốc đã quyết định lựa chọn ra là livestream thêm để kiếm thêm kinh phí duy trì kênh. Đây, ốc đang live hiện tại là bên Facebook tên là R6S ốc phu nhân. Thì ở đây á là ốc livestream game. Uh, game gì cũng có thể like được nếu mà anh em uh, qua kênh và yêu cầu mình thì mình sẽ like game đó chứ hiện tại mình đa số là mình chơi con RS6 ấy R6S đó đây là một pha một uh, đây là một trong những pha mà ốc đã làm được khi livestream đó đây là phay cam của ốc nhá Đấy, ok chưa ok chưa rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem sơ sơ những gì ốc làm bên uh, cái kênh này à, mình thể mở full HD cho anh em xem cho nó rõ nét nha à, có hai hàng ấy đâu đâu đâu đâu no giết được ba mạng luôn anh em thấy không và chọi trái uh, impact mà thật sự mình không biết trái impact đó là trái lựu đạn anh em à <laughs> mình trong đầu lúc đó mình cũng suy nghĩ là chọi lựu đạn chết mẹ nó đi đó tụi mình cuối cùng mình đã làm được hai like <laughs> cả đám đang la không đây, đây là hình niên edit của mình đó <laughs> cả hồng đang ngồi chơi game anh em thấy vui không và nếu mà anh em chưa biết ấy, thì mình xuất thân từ một streamer của công ty Cho nên là mình tương tác với những anh em trên stream cũng khá là nhiều Nếu mà anh em nào đã theo dõi mình ờ, stream ở trước đó ở ờ, tại các kênh cũ của mình Thì biết mình là người tương tác rất nhiều với người xem cho nên mong anh em sẽ qua đây và tương tác cùng với mình và những cái con game hay ho giống như là anh em yêu cầu mình chơi game kinh dị, game nào mình cũng chơi. Tức. Đấy. Và thôi, quảng cáo đến đây là kết thúc. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi tối vui vẻ.